Ủa, ba ba, là đổi máy thu băng mới cho con bà hả? Tại con châu thương ông già của nó thôi à, Nó viết thơ về, nói là quen được một chàng trai, kiếm được việc làm nữa Cháu cũng muốn ra tìm việc làm lắm đó chứ nhưng mà chú không cho Tiền vàng mã mở đường Đút lót đậu trâu mật ngựa Bảo đảm đưa tới Năm, năm nay là máy video và tivi màu Sang năm á là sẽ nhà lầu xe hơi Tủ lạnh áo giặt Con lên tính giùm chút nha Thưa ba thưa má Năm nay con chỉ đút đỡ bao nhiêu đây thôi Sang năm kiếm được nhiều tiền con sẽ đút đồ tốt hơn cho ba má cháu đừng có đá vào chậu lửa nữa ừ, mau đi về đi ba cháu đang chờ đó dạ bà ba bà làm trái nữa rồi nè ây da thiệt sợ ý quá người già rồi thiệt là lắm cẩm mà ê đừng lấy nước tát chú ạ à? đốt vàng mã kỵ nhất là bị nước làm tắt lưng chừng đó tại sao quỷ môn hoàng mỗi năm chỉ mở một lần họ ao ước thần nhân bố thí cho họ họ vui vẻ khi mà mất hứng trở về cháu nghĩ sẽ ra sao ờ tránh ra tránh ra Làm gì chứ à, Có ma ờ, Có ma kìa à, Không sao đâu Ly à lấy nhang này tôi Nè bà quỳ xuống đi hả ờ nam mô di đà phật nam mô di đà phật tôi không phải cố ý đâu nam mô nam mô nam mô nam mô di đà phật nam mô di đà phật nam mô nam mô nam mô nam mô nam mô nam mô di đà phật tôi không phải cố ý đâu nam mô di đà phật nam mô di đà phật ơi nam mô nam mô nam mô nam mô ơi tôi không phải cố ý đâu nam mô di đà phật nam mô di đà phật nam mô di đà phật nam mô di đà phật tôi không phải cố ý đâu ơi nam mô nam mô di đà phật thành tâm xin lỗi đi ờ làm ơn đừng trách tôi nha ơi làm ơn bà đứng dậy đi bà ba nó chấp nhận xin lỗi của bà rồi Có thiệt gì không Liền đỡ bà, bà vô nhà đi à, ờ, Thì không sao hả Vậy không có sao đâu Bà vô nhà ngồi nghỉ đi nha Từ từ đó Ờ, à, ông làm ơn làm phước đừng có trách tôi nha Ôi ơi ơi ơi, ơi, ơi, Thì không sao hả Không sao đâu, bà yên trí đi Đúng rồi, bà không cần phải sợ nữa Bà vô nhà nghỉ đi Ờ, có ma kìa Vô tình thôi Rượu mời không uống cứu được bạn ấy à ô, con bà cứu tôi ấy à ấy à, à, làm tôi hết hồn liền à đỡ bao nhiêu nhỉ ngày rằm Nhớ thắp nhang nha hả? Ờ Cháu cười cái gì vậy Dạ thưa chú Chú giống lòng đạo sĩ hơn lòng cảnh sát đó Đạo sĩ và cảnh sát cũng điều hành đạo thôi mà mồi à Cho thêm một đi nước đi Ờ Nè làm ơn cho tôi thêm một chĩa khoai tây Nè đổ cái gạt phần thuốc cho tôi đi Đừng cho tôi quá nha Sếp Lâm đã dặn làm cho thật giống mà Ai biểu anh làm bồ tôi làm khách chứ Thằng mất dịch Nè Giờ làm việc đừng trò chuyện với khách nha Cả đúng chơi tôi nữa hả Đó là lệnh của sếp mà Về chở rồi bà cho chốt Brother Lúc làm việc phải gọi là sếp Lâm Không phải là brother Phải rồi Bác tôi làm bộ. của anh thì ngồi coi nhạc Anh biết đàn sao Không biết Vậy thì phải rồi Anh cả đêm mà không thấy gì hết Nguồn tin này thiệt hay giả đi Hay là đi về đi Con nhỏ kia có đẹp không hả Sếp à Bây giờ mình đang thì dõi chuyến giao dịch ma túy mà Nghĩ gì rồi mới tán gái đi đã ngồi hai tiếng mấy rồi Đã rồi thì sao Anh không thấy nên có một người trò chuyện với cổ sao Nội máu về rồi à Tôi thấy anh ngu quá đi À tôi hiểu rồi Ý anh là của có tóc rối hả Anh coi kìa Ngồi yên không cử động Còn bàn tay thì không rời khỏi cặp tóc Anh thấy sao hả Nè Tôi qua hỏi của nha Khoan đã Chờ thêm mười mấy giây nữa đi Đi bây giờ có khác gì chờ thêm mười mấy giây nữa chứ Bán nhạc chưa đàn xong mà chuyện gì Cô gái độc thân Dễ dàng thôi ừ. Thưa cô Dạ thưa cô à Để nước này không vừa miệng hả Hả Thưa cô Cô à Cô à Tôi có thể ngồi xuống không Thưa cô Chúng tôi là cảnh sát Bây giờ nghi ngờ cặp táp của cô muốn mở ra kiểm soát Cô không làm tiếc coi như là đồng ý đó nha Anh có sao không? Xếp Lâm, đúng mạnh rồi đó Đứng yên. Bây giờ tôi thưa cô về tội chống lại cảnh sát trụ là có thể làm sao không thớ gì mình cũng phải làm thôi đi đi đây này đây này đây này đây này có nghe không đứng lại đừng bước tới nữa Bà chàng này Thầy à Cứu tôi đi Cứu tôi đi Cứu tôi đi Cứu tôi Còn đầu xuống dơ hai tay lên Thôi được nha Để tôi giải quyết đi à, lẹ lên cái xe của tôi đi lẹ lên lẹ lên lẹ lên lẹ lên cái xe của tôi đi lẹ lên lẹ lên sếp à sếp à báo cáo này viết làm sao đây hả viết làm sao đây viết thì không khó khó ở chỗ là có ai tin không nè viết xong chưa vàng xong rồi Đưa coi Mượn coi anh chút mà Chỉ trong nháy mắt thôi Một cô quốc tịch Trung Quốc bay ra từ cửa sổ Tôi 2237 lập tức nhào tới đụng ngay chốc té ngã ngửa Ờ dí cũng hay quá chứ hả Hay thiệt hay thiệt Anh sớm đánh máy giùm tôi thì tôi à, đâu cần mệt vậy đâu Cũng phải vậy Tôi tôi đánh thư từ trước giùm anh thôi Anh không đổi nghề qua với tiểu thuyết thiệu lắm đó Thôi đi nha, đừng chơi tôi nữa Bộ làm thấy con nhỏ đó hơi quái lạ sao À cũng quái lạ thiệt chứ Anh ngồi đây hơn hai tiếng mấy rồi mà cũng chưa điều tra ra nhỏ đó Điều tra ra rồi Con nhỏ đó đâu ở Bình Châu Có bà ngoại 78 tuổi Thiên Hà đều kêu bà là bà bà Anh định làm gì đi Kêu bà ra nhận xác về là khẩu cùng Ai, Tôi thấy anh bị giật cũng mệt lắm rồi Bây giờ xử trí nữa càng mệt thêm Nè đừng mơ móc con nha có được không Ai... Cái bà ba đó bảy mấy tuổi rồi Anh biểu bảo từ Đông Bình Châu tới đây Thì cũng phải nghỉ mấy ngày mới có thể nói chuyện được chứ Phải không Nếu tôi không tham danh mười mấy năm mà Tôi trở vào kêu coi nha Thiệt đó Nè anh, anh em với nhau giỡn chơi không được sao hả Nè đầu anh có trí đó Anh mới có trí đó Thì bây giờ anh đang giỡn chơi này nè ừ, Thôi đừng giỡn nữa điện thoại đi Tới Đông Bình Châu gọi anh em đó làm giùm Rồi viết báo cáo cho anh cảm ơn Là chú Chú à Thỉnh thoảng mình ra Hồng Kông như vậy Con người thấy thoải mái hơn nhiều đó Hay là lát nữa mình dừng chân tại Sogo đi sắm quần áo cho chú nha Đừng có bài đặt nữa Mình nhận xác cho bà ba rồi thì đi về tổng bộ Không có đi đâu nữa hết Chú à Cháu đã hứa cái gì vậy chú Cháu nhớ rồi Đi phố thì phải được sự đồng ý của chú Coi cine thì phải đi chung với chú Không thể trò chuyện với người đàn ông nào Nếu mà có thể bỏ chú được ừ, Nhưng mà lúc nào cũng phải có mặt chú Tới mình hả Vậy cũng được Đâu chết rồi hả Bà già Vậy thì kẹt rồi Nhưng không có sao Cô còn trẻ mà Có thể tay giá tôi dẹp ông nội Tôi Tôi Tôi xin lỗi nha Nhưng có bị vậy không Chú à Chú đến làm người ta rồi mà Anh chỉ có lau sạch chiếc áo giùm cho con thôi Chú hả? À, xin lỗi nha. À, Hiếu hi làm sao mà? Hả? Nè, ai muốn nhận xác của Trần Cao Châu đây? Là tôi đi. Nhanh lên đi, sắp nghỉ việc rồi. Nè, thì bối à. Tôi là trung sĩ hai hai ba, Tôi đặc biệt tôi giúp chú đó. Nè, nè, nè, mời, mời vào. Thưa chú, hay là Châu? Hỏi trúng đạn ở chỗ nào? Đồ gỗ đó hả sao kỳ vậy Thật là lạ Có gì lạ đâu Ai trúng đạn mua lỗ mà Vết thương trúng đạn sẽ sưng lên Đúng ha Sao kỳ vậy Từ khi trước khi trúng đạn nó đã chết Hừ, Trước khi trúng đạn cô khỏe như trâu vậy Kéo tôi càng cái số đó mà nha Người chết rồi vẫn có thể cử động Chết rồi sao cử động Đây là phản ứng đốt siêu ông dư truyền Muốn người chết cử động còn rất là nhiều cách Và Chú à Chú giỏi thiệt Sao ổ của cổ sẽ lại bị thương vậy à, đâu biết Đầu đánh đầu cổ Báo cáo khám rất nha Ồ, họ là cảnh sát Mình lập tức về coi Tao tiền bối à, mời qua bên này <laughs> Nè đợi tiền thiếu, hôm qua tính sao mày Chừng nào có sẽ trả Tiền bối à, bên này Tí à, hai ly trà sữa Dạ Trà sữa nha Nước sôi được rồi Nè một ly trà sữa, một ly nước sôi Xem là còn chưa về à Mình qua bển ngồi chờ đi Báo cáo đã có rồi Sếp à, ông báo này làm gì vậy Báo cáo gì chứ, đây là chú Phong đó mà Chủ đề cảnh sát à, cô chưa mặc quần mà, đồ điệt nè chú đang ngồi chờ chú nha tôi tìm sai lầm hơn nè tiếp ra cho múa đi chú à nước sôi đi cảm ơn gì Ê, có thiệt không đây hả Ê, cầm lấy tao bị hư à hết phải rồi dạ, nè đi qua đây coi lại coi lại rồi nè bị hư vậy hả à. đi nhanh lên đi lẹ lên ừ, chắc là thằng nào đọt trúng ổ điện chứ gì hey. wow sao mặt đẹp tới đây vậy hả đi xin lỗi với anh đó ừ, có thiệt không đây <laughs> à, tức là mà ông là tiền bối đồng bình châu tới kiếm sếp đó à, chào chú mời vô sếp à hồ sơ này xong rồi à, giỏi quá ha chưa gì đã xong rồi bữa khác à, sẽ mời cô ăn kẹo ha ok ừ. à, xin lỗi thanh niên tuổi trẻ thật là bê bối à. sếp lâm à anh đi đâu vậy tôi tìm anh cùng hết đó nha đây là chú phong tiền bối à, của đông bình châu um, đã quen biết rồi quen rồi hả chú phong mà giỏi lắm nha hồi nãy trong nhà xác à ông nhớ tới cái xác mà thôi truy sát anh tao về ngay làm tôi hết hồn luôn mình là cảnh sát mà nói chuyện giống như đời xưa vậy phải căn cứ theo khoa học chứ thì mối à mời ngồi đi hai người tâm sự cho tôi ra làm việc nè um, à, nè chú à tôi nghĩ lần này chú ra đây để báo cáo khẩu cung của bà ba phải không hả phải à, chú à tôi nghĩ trường huấn luyện dạy chú yếu quyết báo cáo khẩu cung gọn gàng tóm tắt trực tiếp nhanh và đơn giản rõ ràng và không có phóng đại tôi nghĩ bây giờ chú có thể bắt đầu không biết gì hết Nè, chú à Không biết gì hết là sao hả? Là chú hay là nó? Trong huấn luyện chắc có dạy anh Luận xét khảo cùng Phải bình tĩnh phân xét Anh từ từ suy xét đi Nè, nè nè chú à Chúng ta đều mong sớm ngày phá án thôi Nói chuyện như chú tức là vẫn chơi chứ gì Chưa vậy Anh bạn à Tại vụ án này rắc rối Nếu không mời tôi cũng không tới đâu À thôi được rồi Nếu như mà chú muốn nói cái gì Có thể giúp ích cho vụ án này đó hả Thì tôi sẵn sàng nghe chú nói Chú nói là muốn coi báo cáo khám nghiệm mà không sai Tôi nghi ngờ nạn nhân trước khi trúng đạn Đã chết rồi <laughs> Nè Ý của chú không phải là tôi gặp ma chứ Không phải là gặp ma Chẳng qua là cô phải chết thôi Người chết đâu có thể mang ma túy Không phải đâu Hồi nãy trong nhà xác Im đi Nè chú à Bây giờ là thế kỷ 20, thập niên 90 Chú còn xuống người ta mê tính sao à, Anh nông cạn thôi Có cần tôi làm ma chai siêu độ cho cổ không Cổ không phải là ma, không cần siêu độ Chú à, Thôi được, thôi được à, Thôi vậy đi Cổ không phải là ma Nhưng mà cậu đã chết rồi Vậy chú nói đi, cổ là cái gì? Vậy là cái xác Xác chết cái gì? Xác chết có nhiều loại Chết lâu trở thành cứng ngắc là cà rồng Chết mà không cứng Kêu là hành thi Tôi nghi ngờ có người lợi dụng hành thi Mang ma túy Attention Xong lão tướng Nghe có người nói có chuyện ma quỷ Thì tôi đã đoán được là anh rồi Mỗi năm không gặp anh Anh cũng vẫn không thay đổi Đứng đó làm gì Chào cơ hả No sir Chúng tôi đã bàn một vụ án Chú Phong nói là có lẽ người lợi dụng hành thi ba ma tí Tầm bậy Làm nhân viên cảnh sát Đâu có thể nói quan đường như vậy Tôi xin phép Cô muốn biết thêm về vụ này không Lâu quá không gặp Tới văn phòng của tôi Trò chuyện đi Sếp Lâm, cậu cũng vô nha Yes sir Hồ sơ này đã chờ anh lâu rồi Ký tên vô đi uhm, Vẫn cứng cổ như xưa Năm xưa nếu anh không có nhiều nguyên tắc như vậy Thì hôm nay cái ghế này do anh ngồi rồi Nguyên tắc, đúng là nguyên tắc không thể đổi Vậy được Hồ sơ này tôi tạm giữ ở đây Anh thích ký chừng nào thì chừng đó tớ ký Mình trở về đề trách Sếp Lâm Yes sir Cái vụ này đã liệt vào cơ mặt cao độ Ngoài lời thuật của cậu ra không thể hỏi bất cứ ai Yes sir Báo cáo khám sát đã gửi về rồi Theo phân tích Nữ nạn nhân đó đã chết trước 7 ngày Cách ngày xảy ra vụ án có thiệt không đó Cái ông khám sát có phải là mát không hả Tôi cũng cảm thấy lạ Nè anh Phong à Cái vụ này trúng mánh của anh đó Anh thấy sao à, Thưa sếp Sếp tin động hả Of course Năm xưa lúc ảnh gặp tôi đã nổi tiếng bắt trộm như anh Phá án nhìn Đã phá biết bao nhiêu kỳ án lạ hả? Anh không cần nói ngọt Cái nón lớn như vậy tôi không đội được Sếp Lâm Gạt bỏ cái vụ này đi Coi như chưa từng xảy ra Đem vụ cái xác đi Yes sir Không thể đổ cái xác khoan đã nhưng để cái xác đó lại dễ khiến người ta nghi ngờ đó đem chôn nó đi đem chôn cái xác sẽ mất hết mình mũi lý làm theo anh không cần dở trò chuyện thế thiên hành đạo tôi chắc chắn phải làm hay vậy thì tốt rồi nhưng mà không có thể che giấu trần tướng nhất định phải báo cáo lên cấp trên không thành vấn đề tôi cũng vì tốt cho tất cả thôi sếp lâm yes sir bắt đầu từ hôm nay sếp phong và cậu điều tra vụ này Hả? Cái gì? Còn nữa, Hầu để tiện cho chú Phòng. Khỏi để bê bếp gió bụi. Chú Phòng sẽ dọn tới ở chung với cậu. Có thể không đó sếp? Quyết định như vậy đi. Sếp Mã à tôi... Đây là mệnh lệnh. Ra ngoài. Yes sir. À, à, sếp Mã à. Chú nói là ông phá án nhanh tại sao làm mấy chục năm cảnh sát chỉ có lon cánh gà không vậy? Không sai. Ông phá án nhanh bắt trộm nhanh. Tôi đã nói số một cầu Ông lãnh đủ càng nhanh Biểu hiện của ông ta là gió lốc Hiện tới đâu là chỗ đó sập hết Nè Cậu qua chừng ổng giùm tôi nha Vậy sao không giao cho ổng Cái vụ này Chỉ có ổng làm nữa thôi Ok Tôi ra ngoài Nè chị hãy coi Cái ship của cháu có đẹp hay không vậy Lát nữa thanh toán với mày nha hả mày Hey, đúng không vậy? Là chú ta làm đại đừng có tháo bà. Đại mía đừng có tháo đi ăn đi. Ui. Ăn đi bà. Ai đã ăn bánh gì hả? Ờ, người mới đó hả? Cũng chơi được quá ha. <laughs> nè chú à, chú không phải tính chơi tôi chứ? Hả? Tôi không có. Cháu của trung phòng ở sếp à. Bà nó biết không? <laughs> ừ. Sếp bà nói gì? sếp mà nói nhờ ông điều tra dụng vụ đó tạm thời ở trong nhà tôi ừ, vậy anh có hứa không vậy dĩ nhiên là tôi không muốn rồi nhưng mà bây giờ thì hello nè tôi chưa có bạn gái nữa nha đừng dành tôi ha ồ vậy thì phải tùy tình hình đó <laughs> bộ cửa không cần chìa khóa hay sao Chìa khóa đây nè ừ? <laughs> Khoa học tối tân mà ừ? Nè làm ăn nhanh nó đi Mời vào Nè tự nhiên nha Wow ừ, Thiệt là đẹp quá ừ? Nè làm ơn chị ra đóng cửa giùm đi Cảm ơn Người không ra người Khóa không ra khóa uhm. à, Chú à Nếu như ở không thoải mái Thì chú đừng có miệng cưỡng ừ? Nè chú à Mấy con cá thì đẹp lắm đó Cháu coi lại con nào đẹp nhất à, Làm ơn tránh ra tránh ra phải thế à Tôi làm gì ờ, à, à, Coi chỉ tay sướng hơn là coi cả. Coi chỉ tay Lấy giùm vũ. Cái bồn tắm đó ngộ quá hả Ờ, Quang Anh coi tắm thử Ờ à. Cháu giờ lớn sao à. Ờ chú à Đời sống tuổi trẻ là vậy đó Không có ràng buộc Bên kia đi cầu Bên đây tắm rửa Bên đây đi ngủ ừ, Tôi thấy là không hợp với chú đâu ha Có gì hay chứ Bị thấy hết phải không Ờ nè chú à ở ngay ngã tư có một cái quán trọ vừa chú ở đó Không có tiền hả? Nè Ở đây có 300, khỏi tính lời Không trả cũng không sao Ở đây xuống sao? Chú Phong à, nhà con rộng lắm Ồ, vậy thì hay quá, có thể tiết kiệm được 200 Nè, 100 đồng này để chú đó taxi đó Nè, cầm lấy đi Liên à, lấy đồ dép ra cho chú Dạ hay à, Nếu mà chú thích vậy đành phải chịu thôi Vậy thôi bây giờ tôi không khách sáo nữa Bây giờ tôi tắm nha La la la la thoát y thoát y quần tâm tăng tăng tăng tăng Hi. Hay da tắm này lo tắm đi mà Chú à đi giúp chú đi nè à, Chú Phong à hai tới nhà tôi ở đi nhà tôi rộng lắm Hả Cất đôi dép lại đi Vì nàng đẹp như một bông hồng Nên tôi không dám trao tình Hả <laughs> nhanh vậy à nè nè cái gì mà ồn vậy thế giờ thế giờ thiệt tình thế giờ sao mà ồn vậy hả thế giờ hả à, mấy người làm gì vậy nè đừng phá đồ tôi nha Nè vậy là ý gì đi Nè cái thằng mất dịch này làm gì vậy Nè chú à chú thiệt quá đáng Đây là nhà của tôi mà Nè chú Nè Nè chú à tôi cảnh cáo chú nha Chú hãy tháo cái đèn đi Mỗi ngày một tin thường tỉnh tao Nè thì bố cổ tin tới đây cả à, tiền để cho anh đó nha Anh à, có phước rồi ha Cái thằng nói dịch này cứ giúp người ngoài không à Mày Nè muốn gì đây Muốn đánh lộn Về đi về đi Nè nè nè Anh đừng nghĩ à, gần đen được sáng nha Sáng cái đầu mày á Lấy áo thôi mà à, Chú à Ngày mai rước chú nha Về đi, đi. Ừ. Chú à Nằm đâu vậy Cầu tiêu hay là phòng tắm Tùy ý cậu Nếu mà không thích thì ngã từ của quán trọ Được chú à chú à Trả cho tôi đi Cái gì chứ Remote control Tôi không biết cái gì là ăn lê Nè nếu mà chú không trả tôi trở mặt đó nha Chú à còn không ngủ à Chú qua đi Chú à trả cho tôi đi Điều ông hết nổi rồi Là chuyện gì Dừng lại quá chú ngủ không quen à. Điểm số đi Chú xô cho ngủ giống như bình thường đi Ê thôi được thôi được Ê ngủ ngủ đi Ngủ ngủ đi Chú hát tiếp đi hát tiếp nữa đi Ê mau ngủ đi mau ngủ đi mà Nè <laughs> Chú không làm ca sĩ thì là uổng đó nha ừ. Ngủ cũng phải có kỹ thuật Ủa, làm chú giật mình hả? Tôi quen tập thể dục trước khi ngủ đó Được pha ly trà Ngồi ngắm anh tập Yeah Pha trà hả? Tôi pha cà phê Làm gì vậy? tôi qua anh em trộm hả? Ngáp hoài à Dựng đài làm phép đó Ồ oh, Chuyện đời á, thật là lạ quá ha Anh thật là không hợp rồi với ông cô tôi hợp rồi với ông hờ Anh thì hợp rồi rồi Tôi chịu ông không nổi đó Thôi chào Nè tiền bối à, hôm nay mình bắt từ đâu đây? Mình tới kiếm xà chuỗi Sắm đồ hay sao? Nè tiền bối à, tiền bối à, tiền bối à Tiền bối à, dẫn chúng tôi à, đi đâu vậy chứ hả? Tiệm này là của sếp Tùy, bạn trai của con Châu Hai cậu chưa biết sao? Nè chú à, chú có manh mối thì phải cho chúng tôi biết chứ Vô nhà người ta xét thì phải có lệnh sưu tra Lệnh sưu tra đó không có lệnh thì khỏi điều tra Nè Nè Sao đây Thì theo ông đi nếu không thêm chuyện nữa What can I do for you? À thì bối à Mấy chuyện này để tôi được rồi hả Excuse me I want to go inside to see oh, <laughs> Ok ok I want to try your account Ham <laughs> police. Đây không phải là câu lạc bộ cảnh sát. Nè, đừng bà trợn nha. Hả? Thưa cô, chúng tôi là ban điều tra tội ác thương nghiệp. Chúng tôi nghi ngờ ở đây có người xài tiền giả và cũng để tránh tổn thất cho cô. Hy vọng là cô hợp tác chúng tôi. Dạ được. Xin hỏi dùm tủ tiền. Ờ, dạ được, dạ được. Con khả nghi Không có liên quan đến tôi đâu Không có liên quan đến tôi mà Ai đưa cô vậy ừ, ờ, Hình như là thằng Cường đưa cho tôi đó Thằng Cường dòng lớn ờ, ừ, ừ, ờ, ờ Đừng có nổ súng nha Nó thường đưa tiền cô xài sao Ông không phải đâu tôi không có quen với nó mà Nè Để giữ an toàn cho cô Nằm xuống đi Nằm xuống ờ ờ, ờ, Cảm ơn anh nhiều nha Nằm xuống <laughs> Tiền bối à, mày vô đi Tôi Tôi Tôi Tôi Hmm. nè chú à chắc là tôi không nói trước nha lát nữa có gì xích mít đó đứng sau lưng chúng tôi nha cậu sợ à đúng vậy sao không bảo vệ chú nổi à tiền bối à máy việc cực này để chúng tôi làm được rồi nè anh ta à chờ lát nha xin hỏi Eddie có đi không ai tìm anh chúng tôi là CID làm gì vậy nè nè bình tĩnh alo chị mai ấy đi có đi không anh ờ, chờ lắm à ấy đi à điện thoại anh alo ai vậy mấy anh ai vậy hội viên mới có thể vô hả chúng tôi là cảnh sát chìm đi có một vụ án chúng tôi bàn với anh đây cảnh sát gì mà tao là thằng cường đây nè muốn gì vu quan từ tao xài tiền giả phải không có chứng cứ gì không lấy ra coi bình tĩnh đi ê thằng ấy địa trọng cái gì đây cảnh sát là làm cha à? hồng kông không có pháp luật sao ừ luật cái con mẹ mày hả mày dám chửi tao đánh cảnh sát chồng nó lại chồng nó lại oh. công lấy Ê, đừng được Chú à, tránh ra đi Nè, sắp đồ giùm tôi ừ, Sắp đồ Đừng xe Nè nè, đừng xe Chúng tôi là cảnh sát Nhờ xe của anh rượt theo xe đằng trước, ok Ok Ê, nè nè nè nè Nè, phải hợp tác cảnh sát chứ Ê. Xem ra Xem ra Bắt được chưa bắt được bắt được chưa Người đâu Uống công rồi Cái gì Vô phòng à tôi chạy rồi hả Tính thả dây dày công cá lớn Kẹn cái là quên bỏ câu Không sao không sao Mình giờ sẽ xác điều tra thêm nữa ô <laughs> Làm gì vậy chú Phong Đây là bùa theo dõi Hả? Thank you. rồi Ây à, điền cái gì chứ anh chàng trẻ Họ đang cúng đó Đừng có nói vậy nha Chàng trẻ à Không biết ổng làm gì đó hả Coi kỹ là không giống là cúng đâu Hả ừ, Tôi đâu có quen ổng đâu Tôi đâu biết ổng làm gì Thật ra ổng chép lên à ờ, Hừ, Sao nói là không biết ổng Tôi đã tìm ra được nó rồi Có thể đi theo dõi Thế chuyện gì Không biết ông làm gì đây hả Vậy còn nó thì sao Nhổ cây nhang ra thoát khí rồi đó cũng sao Nhổ cây nhang thoát khí Vậy nó Ê, mà Ê, có dạ. ngăn người ta đi, lấy cái ngăn lẹ ra đi. Ờ, giờ thiện, lấy ra giùm đi mà. Có cái nhà này đi chứ. Lấy giùm đi thiện là tôi à, tôi ra đây đây đây đây. Ê, tôi về. Ê, ơi, ơi, sao vậy? Đi đi. À, tôi qua, tôi qua. luyện cũng phải kiểm soát ờ, ờ, ờ, Sorry. Bà chủ Cái vụ con trâu Đã bị cảnh sát điều tra Những gì mày đụng tới Bà chủ không có lấy đâu Anh mau chùi sạch vết máu trên trán đi à. tiền Để chạy trốn Có tiền Mày cũng không có mạng xài à? けど警察の中にも魔力を知っている者がいたとは準備はい伸びだよ如来有准备红咗啊 làm gì vậy làm gì vậy là xe của nó hay trời giỏi đó nha chú phong à hai tôi bái túi năm xưa nha xe thì ở đây rồi nhưng mà không biết nó đâu theo lẽ là ở trỏng ừ. sao chú biết ở trỏng hả để chú nói hết đã cậu coi kìa trước cửa vòng trà bàn cường đó chỉ là nhi chủ kình thiên ánh sáng khó dụ khói mù động lại khó tàn đồng khí động lại thành đám âm khí khí cộng khắp khí âm âm Đúng là nơi các địa phong tán Chú Phong à Bây giờ mình tới điều tra vụ án Chứ không phải coi địa lý Không tin à Nếu mà đem mấy cái này lên tòa làm chứng Chắc chắn là xử chú vào nhà thương điên thôi Tôi chỉ biết bắt hung thủ Không cần biết nhiều Hai hai ba bảy sáu đứng lại Nè Bây giờ anh lập tức tới bộ Biểu người tới khám xe phong tỏa hiện trường Không có lệnh tôi không được làm bậy Ok xem lần Đây là mảnh lĩnh Có thiệt không đây Bây giờ anh muốn tôi làm thầy phong thủy hay là muốn tôi làm cảnh sát đây Anh nói đi, nói đi Hả? Xin lỗi nha sư phụ Nè chú à Bây giờ với thân phận cấp trên của chú Biểu chú coi chừng chiếc xe giùm tôi máu lên à. Nè Tôi sẽ thưa chú đó Tôi sẽ thưa chú phụ à, anh nói sao vậy? Cùng lắm là đổi xe mới thôi Cậu đạp vô không có sao Cậu coi kìa, cái giường bông rải đầy đất đen Có cây không một Chắc chắn là đất rồi màu, màu vô này là màu trắng chưa ngoài đèn trồng trắng đang vô thiệp đó đi làm gì vậy chất comfort phòng thấp cát dồi càng mang là cách giữ sáng của trung quốc hồi xưa đây à sao có mấy dài vậy Phải em cốt Thái của cốt Kỳ môn độn giáp thiên hạ Đang lý xuất xứ từ Trung Quốc Trong thời kỳ được Hai nơi trung vực giao dịch với nhau Phái em cốt chính là dựng nên trong ngày Nè Chàng mấy trai có lời gì đây Tụ tập xương mù tạp kết Tinh tuyến nghiệp truyền Để đạt đến mục đích Thành thi là thuật Tà môn tả đạo Sư phụ, nhà tất là trời đã lập Đàn linh giới đi vào ma đạo Ồ ờ, tôi hiểu rồi sư phụ à Hồi nãy sư phụ thử miếng ngọc Phát giác là không hợp rồi Chúng tôi là cánh tạp Bắc Lương Lộc Mình chưa phục yêu ma nha sư phụ Nè Địch tối tài sản vô trọng nguy hiểm lắm Vậy mình phải làm sao Phải làm nữa hả cầu thần lại Phật cũng phải phá án đó hả? Thì mướn mấy ông đạo sĩ làm cảnh sát được rồi. Ha sư phụ, à, xem làm à, tôi điều tra. Nè nè, ăn bom đi. Thiệt mà. Ra ngoài. Nè, chuyện gì hả? Tôi điều tra được chủ nhà, có một ăn rồi đó. Thiệt? Nè, một lát nữa mình đổ ông lại, tự mình điều tra. Hả? Không được đâu, cái lũ đi hay hơn. Có ông sẽ hư chuyện luôn. Anh muốn trả lệnh tôi phải không? Đi chú à chúng tôi đi coi hát nha nhà phải sư phụ ờ hai anh đi đâu vậy à, đi coi hát tôi đã có mua đồ về cho anh ăn đi nè ăn rồi hãy đi à, thôi khỏi nè đói quá rồi nè chú biểu chứ đừng đi lung tung mà cháu biết chú mệt cho nên cố tình mua đồ về cho chú ăn đó mà chào ngon quá đây bom hả dạ phải sếp lâm thích ăn cái này lắm đó à sếp lâm à rốt thì nấu cho chú Vụ đó bó tay lắm phải không Đương nhiên là bó tay rồi Xe bị hư Chẳng có đầu mối gì hết Sư phụ à Thật ra có cách gì điều khiển cái xác này không Kỳ môn mượn xác Có nằm cách thủy quả thổ Mỗi cách đều có bùa bộc thú Nhưng mà trên mình của cháu không có gì hết Cháu biết rồi chú à Có phải là chỉ cần tìm được lá bùa Thì có thể biết được người ta bỏ bùa hay không Nhiều chuyện ừ, ừ, Rót nhiều nước khác thì chú nha Ê hay à, tới giờ rồi nè nè đi đi đi vừa đi vừa ăn mà mình đi chung hả chú cũng đi hả tới nhà sáng có mình mới rồi có mình muối mang theo nha đèn tới với bọn đi cớ trong đầu của nó Khiêng nó ra đi Chậm lửa Dạ Lửa kìa dùng băng bùa Băng bùa? Không sai Băng bùa vô trong người thì sẽ tan Cho nên mình nghiệm sát Chẳng nghiệm ra cái gì hết Chú à Chú giỏi thiệt đó Chuyện khó giải như vậy mà chú cũng nghĩ ra nữa Ê, Thôi đi tới giờ rồi Xin lỗi nha chúng tôi đi Đi Nè cái vụ Đi Nè làm gì vậy khóa ông lại mất công pha đâm thôi được nha ở trong này lạnh lắm đó nha hả lạnh gì chứ lạnh không chết đâu đi thì thảm ra đi nhanh lên điều tra xong rồi thả ổng mà đi chờ cái tên đã có chân wow. Thôi con mẹ mày Chơi cái trò gì hả Thằng khốn nào muốn cán tao à Chết mẹ nè Bắn nó vô hết rồi Đưa chìa khóa cho tao Ê. Đừng có nổi máu anh Hùng nha hả ơi là chìa khóa xe đúng đó đúng đó chống lại nó chú không à chú không à hành thi kìa lẹ lên đi à. Đừng liệm xuống nha, liệm xuống là chết đó Nói chơi hả? Ghê vậy sao? mau mau kéo tôi lên đi kéo tôi lên coi chừng nha lên đi chậm lấy nè tôi chậm được rồi được rồi nè không được à. Ờ. Lên đi, lên nữa đi à. Ờ. Lợi giúp ông đi Ờ, sao bây giờ Ba người quá nặng rồi Thôi ờ. chết, chết. Quá. Mau dậy đi vụ ở được tới nơi rồi kìa Mau chậm lửa đi Nè không phải chỗ này Ơi Mau dậy đi Nhà xác bị cháy sập hết rồi Đã xảy ra chuyện gì Xác án đi Xác án Xác đánh cảnh sát Hay là có người đến cướp Xác chết vậy làm sao tôi viết báo cáo đây Tôi viết thẳng đi Ban đầu mình đã nói rõ rồi mà Không sai Anh cũng không nên làm chuyện lớn như vậy chứ Sếp Lâm Yes sir Thật ra tại sao xảy ra chuyện này Cậu có chỗ nào không dữ ý ổng Cậu cứ nói thẳng ra đi Không có sao đâu Điểm hay điểm xấu cái việc nói ra đi Ông rất là ngoan cố Không nghe lời chỉ huy Cách xếp án lạc hậu Không có tinh thần khoa học câu nào nghe hay không Ông là một cảnh sát tốt Cậu nói ảnh là một cảnh sát tốt Tôi làm bổn phận của tôi thôi Cậu về nói ông ngoan cố mà Nhưng mà ông có nguyên tắc Mình cũng nói ông xét án lỗi thời Ông làm rất tốt Nhưng không có căn cứ khoa học Cái vụ này Không có khoa học gì cả Vậy tức là cậu tin chứ gì Nếu tôi không tin ông Chắc tôi chết rồi Ông đã cứu mạng tôi Nói xong chưa? Nói xong rồi lấy chiếc áo giùm tôi. Được. Nếu hai người cùng đồng lòng như vậy, tôi cùng lắm là không ăn cơm nhà. Tôi ủng hộ cho hai người. Yes sir. Nè, lấy giùm chiếc áo cho ân nhân cứu hộ của ông đi. <laughs> ăn cơm được rồi Anh thích ăn mì thì trấn này của anh Hay thiệt tốt tôi quá ha Bữa cơm nào cũng chia nhau ra ăn Thiệt là phiền quá đi Về ăn chung đi à, à, Nếu mà ăn chung hả thì càng hay Dạ khỏi cần phải phiền phức <laughs> Chúng ta ăn cơm như vậy giống như là người một nhà rồi đúng vậy đúng vậy ha tự nhiên người buồn nhà vậy trọng tác chặt chẽ cái vụ này không bao lâu mới được phá thôi vụ mà mình đang đương đầu không phải là bọn cướp tầm thường hai cậu thật ra cũng đủ sức đối phó từ nay mọi việc cho tôi sắp xếp nếu không sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào cảm ơn sư phụ quan tâm nha không phải là cậu riêng cậu thôi có nước quá tôi vụ nước nha nè sếp lâm Chú à Có phải là xếp lâm đang gặp nguy hiểm hay không Chả biết miếng ngọc này dùng để làm gì không Thì dùng để trừ tà Là bộ hộ thân của chú đó mà phải không Nếu ai cần tôi Thì cho người đó Cháu đã hiểu rồi chú Xem làm mà Có nhà cũng đòn chưa? à, Thì bây giờ tôi cũng nuốt nè Hả Tôi Xin lỗi nha Một lát ra lại ha Hả Nhanh lắm à Chuyện gì vậy? À, <laughs> tôi muốn... Muốn gì? Tôi muốn ra ngoài này tôi có chuyện muốn nói với sếp Lâm Nói sếp Lâm à? Chuyện gì vậy? Chúng tôi rất là quan tâm đến anh Và miếng ngọc này nó có phép trừ tà nè Anh hãy đeo nó vào đi Nói thật nha Nếu miếng ngọc này chú không đưa cho tôi Tôi không thích gì mấy đâu Nhưng nếu cô đưa cho tôi Thì coi như là món quà định tình đi Kỳ quá à thất bại ừ, ngủ sớm đi nè miếng ngọc không phải dùng để bỏ túi dùng để đều thành tâm một chút chứ không mà chứ nói sao thì vậy đi Chào sư phụ, hôm nay đi đâu à, điều tra đây sư phụ? Không cần đi đâu hết, Cậu lên trển coi chừng giùm tôi Không để nó đi đâu hết Dạ Sư phụ đi đâu vậy Nè vô đi Nè làm gì vậy Nè nè Wow Nè ăn mặc đẹp vậy à, đi ăn tiệc hả Hả Anh cần ngạo tôi đâu Hờ Tưởng tôi thua chắc là sao <laughs> à, Phải rồi phải rồi Nè à, thôi đi Đi đâu Nè anh đã điều tra được tên chủ nhà có quá hàng Nhật mà Rồi thì sao đừng để chú phong khinh thường hai đứa mình làm không được việc mình đi điều tra ơ nè nè cái gì chứ trước khi đi sư phụ có dặn là biểu là cô trần anh đó mà nè cảnh sát hồng kông không có ổng thì khỏi làm việc sao hả ông dặn như vậy đó mà ờ à, thôi đi tôi không muốn cãi danh nữa chìa khóa xe đâu đưa đi đưa đây đưa đây mau lên mau lên mau lên mau lên mau lên nhiều chuyện quá đưa đây đưa đây Sao nói không đi Bắt công anh làm là xe tôi hư thôi Phải không hmm. <laughs> Chào Thôi chào anh đó Đừng có nên chết nhát mà Không phải đâu Thiên Tính á hả Hai người Mời qua bên này Mời tự nhiên Sao hả? Gì vậy? Nè anh thấy lạ không vậy? Con nhỏ này lạ lắm á Không biết có nó giống con nhỏ hôm trước nhà không à Nè nè Vậy là hết sợ rồi phải không? Anh có thôi Tôi không có đâu Thôi đừng điều ra nữa nha ừ. Không được cái gì đâu Anh ngồi đó tôi đi về ha Nè nè về cái gì chứ ngồi xuống đi Bây giờ mình điều tra cái vụ ma túy đó Anh muốn sao đây Vừa mở cửa có vài đường hầm và có mấy người mặc đồng phục tới Xe ừ, hello với anh Hay là anh tới bắt chúng tôi đi có phải không Không phải đâu Rốt cuộc chúng mình có thể nói chuyện trước mặt được rồi Tôi không quen với cô nói cái gì chứ Tôi cũng không muốn dòng do Tam Quốc Có phải là gì chuyện không nè Tôi nói rồi mà đừng có dịch Nếu anh không chê thì nhận lấy đi Nè nè nè nè mình không có dính líu với nhau Nếu anh gây tiếp nữa Thì ôm nhau chết thôi Hay là uống ly rượu trước nha Từ từ suy nghĩ hả Không cần suy nghĩ nữa Nè cô nói là nên hòa nhã phải không hả Vậy chúng ta quyết định vậy nha Chúng tôi về Đi bỏ đi như vậy hình như là thiếu thành ý đó Hả? Thành ý? Thành ý gì hả? Người Trung Quốc có câu Thân thể tất gia là của cha mẹ Tôi cắt tóc sinh thề Kẻ bội ước thì giống như tóc này à, à, à. À, thành ý lắm à, Được được được, được. À, Không thành vấn đề Thân thể tất gia là của cha mẹ Ờ đấu đi à, Đấu đi Thân thể tất gia là của cha mẹ à, Đưa vậy nha. Gọi điện thoại đi Thì ra cao thủ là người khác ờ. やりますか誰かが迎えに来るはずよ私はその人に会いたい tôi Sư phụ à Hai tìm cách đi sư phụ Sư phụ à hồi nãy chúng tôi Tôi biết cậu đã trúng yêu rồi Hà khí vào tập Vậy có cách gì để cứu hay không Có Người có ba lần quả Chỉ có ba liều quả hộp trong thiên linh Phải ép vào mạch máu gây nên nhiệt lượng Làm huyết khí trái ngầm như vậy Làm, làm cho hàm khí sẽ tiêu tan nhưng mà nó mắt có tri giác rồi Cậu có mà Tôi Tập trung tinh thần Nhắm mắt lại Tôi không có được đâu Tôi sẽ giúp cậu trong miệng của cậu Cái cục này nắng thì càng Lạnh thì út Ê qua đây qua đây Nè đừng rút đầu ra khỏi tủ lạnh nha Khi rút lại tôi sẽ tới cứu cậu à, Tim của hình như là đang ngừng đập rồi làm sao bây giờ Không sao đâu lấy đồ phong hết các cửa sổ nhanh nhanh lên phải là người đạo thuộc được tấm gương này sẽ vô hiệu đối với tôi mười cái nè sao hả sư phụ chú hả chú có sao không chú không có sao sư phụ à làm gì vậy Cô nói ra sao Dăm còn chưa Không bị phanh phanh bị đề chết mà Nè Làm vậy đi Không phải là nó Yeah! Yeah! ơ à. chú Mô Kéo tôi lên đi Ờ à, chú phụ cho chết Thôi sư phụ sao hả? Không sao chứ? Không có sao à, Chú Phong Mời Ừ Mời đi con liên coi sao Ờ Mời đi motor bên ngoài kìa nè giơ cao lên đừng có buông tay nha Người phụ vô vô đi à, Chú Nhớ đừng có tới gần mấy cái đống này nha Mai muốn mời sư phụ tới ăn sinh à, hầu hay vậy nha Nè đi ra lên Thím à Em xin lỗi nha Độ điên Sư phụ à Lục này lục kỳ vậy Đi ngang phải dành chân hai lần Về bị dính bùn à, à, Hồi hồi nãy Vậy con còn dính bùn kìa Xuống thuyền đi à, Bye chú ha Tôi đã nó về thăm ha Đi đi Bye bye Bye bye bỏ quên cái quốc mình lên nhà của Kiếp Lâm rồi Cho đến cái tàu kế tiếp nha Chụp đi Coi chừng nói giùm tôi Ba ngày thôi nha Gió bảo đảm mà <laughs> tôi hãy phục vụ ba ngày nghe nè nè cho phép tôi nghỉ ba ngày nha ba ngày thôi cái thằng mất dịch giỏi nhất lần này đó nha bye bye